để giúp trẻ học về thời tiết bạn có thể giúp trẻ lập biểu đồ thời tiết bạn có thể bắt đầu bằng cách nói về các loại thời tiết khác nhau như nắng nhiều mây và mưa bạn có thể vẽ một biểu đồ và trừ chỗ trống cho mỗi ngày trong tuần hoặc sử dụng lịch mỗi ngày trẻ có thể vẽ một biểu tượng cho thời tiết Vào cuối tuần, bạn có thể nhìn vào biểu đồ cùng trẻ và nói về nó. Hoạt động này giúp trẻ tìm hiểu về những thay đổi của thời tiết